Ờ. và nói ngắn gọn hơn ấy, là Ngài thấy chúng sinh khổ và Ngài ra đời thuyết cái con đường để diệt khổ cho chúng sinh. Thấy chúng sinh khổ và Ngài ra cứu khổ, thuyết ra cái con đường để cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên nói rằng tứ thánh đế cứu thế gian là một sự thật ngoài tứ thánh đế không thể có một cái giáo lý nào một cái triết lý nào mà có thể cứu được thế gian này hết đau khổ duy nhất chỉ có tứ thánh đế này thôi Đấy. cho nên gọi là tứ thánh đế cứu thế gian thì kính thưa đại chúng hôm qua chúng ta đang tìm hiểu về cái đế thứ nhất là khổ đế À, ở đây thì Thầy nói là cái chữ tứ thánh đế hay tứ diệu đế, hôm qua Thầy chưa nói hết nghĩa cái chỗ này. Cái chữ thánh đế tức là những cái chân lý mà bậc thánh phát hiện ra và cũng là những cái chân lý mà chuyển con người ta từ phàm thành thánh. Đấy. Cho nên nó có cái chữ thánh ở đấy. Cái chữ đế là sự thật, là chân lý cái sự thật mà phải bậc thánh thì phát hiện ra mới phát hiện ra và cái sự thật này thì cũng chuyển được từ phàm để thành thánh nếu chúng ta mà mà gia công tu hành thì cũng chuyển từ phàm thành thánh cho nên gọi là thánh đế rồi gọi nó là diệu đế tứ diệu đế là vì cái sự thật này ấy, nó rất là màu nhiệm kỳ diệu ừ rất là màu nhiệm kỳ diệu nó thật sự là rượu đấy không phải tự nhiên mà đức phật lại dùng nó là rượu hay là các vị thánh gọi là rượu đó nó phải là đặc biệt thầy nói về cái khổ đế của chúng ta thôi hôm qua thì thầy cũng nói về khổ rồi à. nhưng mà chúng ta thấy nói khổ như thế thì hàng ngày mọi người cũng kêu khổ đấy thầy ơi con khổ lắm con có lẽ là khổ nhất trần đời ai đến với thầy cũng kêu là con khổ lắm con khổ nhất trần đời trên đời này không ai khổ bằng con ờ, và ai cũng nói chữ khổ phải nói là trong đời chúng ta thì có lẽ là cái từ khổ là thốt ra rất là nhiều ờ, nhiều nhất đấy. <laughs> Chữ khổ là thốt ra nhiều nhất. Thế nhưng mà thật sự cái khổ mà chúng ta nhận thức ấy đã được gọi là rượu là thánh đế chưa? Nó chưa phải là rượu. Chúng ta nhận thức về nó còn rất là cạn. Thực sự chúng ta nói khổ, nhưng mà mình lại không thấm được nó. Kêu rằng con khổ nhất trần đời, con khổ lắm lắm, nhưng mà thực ra thì mình chưa phải là giác ngộ về cái khổ cho nên cái khổ của chúng ta gọi hàng ngày đấy chưa được gọi là khổ thánh đế chưa được gọi là rượu khổ rượu đế <laughs> mà cái chỗ này ở đây đức phật nói là tứ diệu đế tứ thánh đế tức là nó, nó sâu lắm đấy không phải chuyện thường thưa đại chúng ai cũng biết sinh lão bệnh tử là khổ oán tắng hội là khổ ái biệt ly là khổ cầu bất đắc là khổ thân ngũ ấm này là khổ thế nhưng chỉ biết khổ thế thôi nhưng thực sự là chúng ta chưa chưa đi sâu chưa giác ngộ chưa giác ngộ cho nên thầy cũng nói giống như những mấy anh nghiện ma túy đó anh cũng bảo con cũng biết con khổ lắm chứ thầy ạ nhưng mà thật sự chưa phải là anh biết thật cái người mà thật biết nó khổ thì người ta sẽ rời xa nó sẽ thoát khỏi nó được chứ còn cái anh nghiện anh chỉ biết là anh chỉ bảo là khổ ờ, xong rồi thì người này mắng người kia chửi rồi không có tiền phải đi trộm đi cắp người ta đánh cho thì khổ chứ còn thật ra anh chưa thấu được cái khổ của cái nghiện chưa giác ngộ được nó chưa giác ngộ nó được thật thưa đại chúng đó. cho nên cái chỗ diệu ở đây cái chữ thánh ở đây ấy, nó đặc biệt lắm đấy cái đế này mấy cái sự thật này mà chúng ta thâm nhập được nó nó chuyển ta từ phàm thành thánh đấy thưa đại chúng cho nên mới gọi là thánh đế nó chuyển ta từ phàm thành thánh nó là diệu đế vì nó rất kỳ diệu rất là màu nhiệm ở trong này không phải chuyện thường ừ. đó thì kính thưa đại chúng trong kinh truyền pháp luân đức phật dạy đấy thực tại đau khổ của chúng ta nhưng mà chúng ta luôn luôn bỏ qua chúng ta không tìm hiểu sâu về nó Thái tử Tất Đạt Đa chỉ một lần đi ra ngoài cửa thành, thấy người ta già, một lần thấy người ta bệnh, một lần thấy người ta chết, mà Ngài chấn động toàn bộ cả thân tâm. Đấy, cái chấn động ấy, thưa đại chúng, mới là cái thâm nhập, mới cái thật là thẩm thấu sâu sắc về cái khổ của đời đấy. Chúng ta hàng ngày nhìn thấy đầy, người già thấy đầy thấy người già run rẩy lầy bẩy nhưng mà mình cũng ngó lỡ thấy người bệnh vào bệnh viện thấy người bệnh thì cũng à khổ một tí thế thôi không ra ngoài có khi có cái gì vui là quên hết bước ra khỏi bệnh viện là quên hết lại vào chè chén vui vẻ ăn chơi nhảy múa quên luôn chẳng thấm chút nào thấy người chết cũng mùi lòng có khi cũng cũng có rớt nước mắt đấy. nhưng xong rồi thì cũng lại thôi ta lại lao vào các cái, cái cuộc tìm kiếm các cái, các cái thú vui khác ta không chấn động ta không thấm tư lại chúng cho nên chúng ta hiểu về cuộc đời nó người ta gọi là cạn cợt ta nông nổi bề mặt bên trên thôi thái tử tất đạt đa khác chúng ta ở chỗ này một lần nhìn thấy một sự kiện mà về là chấn động thân tâm chấn động thân tâm. Nhìn thấy người già về tư lự mình cũng sẽ già ư, rồi mình cũng sẽ như vậy ư. Già là như vậy ư. Nhìn thấy người bệnh về toàn thân chấn động, mình cũng phải bệnh như thế ư. Nhìn thấy người chết về toàn thân tâm chấn động, nghĩ mình phải chết ư. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nhau đại chúng. Đấy. Nhưng chúng ta thì không như vậy, chúng ta hời hợt lắm. Mà thật sự nói hời hợt đấy chính là chúng ta rất vô minh. Chúng ta bị tham ái, nó lôi kéo chúng ta. cái tâm tham ái hướng ngoại nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ biết xoay về để mà suy tư, để mà thẩm sát sâu sắc những cái việc này. Thưa đại chúng. Ừ. Cho nên ấy, có nhiều người thì bảo Đạo Phật bi quan yếm thế, cái gì cũng thấy khổ nói đời là biển khổ và vâng, đời là vui chứ bao nhiêu trò chơi vui đấy wow. Vâng, bao nhiêu trò chơi vui đấy wow. Vâng. các công viên vui chơi giải trí nhiều lắm vui lắm đấy thì đại chúng họ nói như vậy và bảo là đạo phật nhìn thế này bi quan lắm bi quan thì yếm thế <laughs> ừ. Ừ. không tốt Thế nhưng mà nếu họ chợt ngồi lại tĩnh tâm mà xem thì xem lời Đức Phật nói là có đúng sự thật không? Chúng ta nhớ rằng nói đúng sự thật không phải là bi quan, không phải là yếm thế. Phải Dù sự thật ấy phũ phàng, mà phải là bậc có trí, người có bản lĩnh mới dám nhìn thẳng vào sự thật, mới dám nói lên sự thật nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật là phải bậc có trí, có bản lĩnh đấy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Người đời vì họ rất sợ khổ đau, họ luôn luôn trốn tránh khổ đau và tìm mọi cách để khỏa lấp đi cái khổ đau. Đấy. Những cái khỏa lấp khổ đau đấy người ta gọi là vui, là sướng, là hạnh phúc nhưng mà sự thật thì nó chả phải. À, những cái mà chúng ta gọi là sướng ở trên đời, thưa đại chúng, sướng ở trên đời là gì? Nếu nhìn cho sâu, á, nhìn cho kỹ, có sự quán chiếu, có tư duy thẩm sát, mà Thầy gọi là nhìn qua cái nhìn của thiền định, thì mới thật là thấy chúng ta nói chúng ta sướng á, là không phải đâu. Thầy lấy ví dụ, Chúng ta đi trên cái xe ô tô đường dài, phải không? Mót tiểu, mót đi đại tiện quá. Tức là buồn đi tiểu, buồn đi đại tiện quá. Có không? Thế mà xe nó chạy đến cái cây xăng nào đấy, nó đổ xuống một cái, rồi chạy xuống xả được chúng ta thấy sướng không? Sướng không? <laughs> sướng cái gì đâu, rồi ngồi cá mấy tiếng đồng hồ đợi. Bây giờ xe nó mới dừng cho cũng không dám nói lái xe nó dừng dọc đường vì sợ ảnh hưởng đến cái thời gian của họ cứ đợi cứ ngóng hết cái chỗ này chỗ kia đến cái chỗ nhà cây xăng nó dừng lại một cái là thôi chạy xuống xả được là thôi sướng nói sướng quá có phải không chúng ta vẫn thế mà nhưng mà bây giờ thầy hỏi thật sự lại chúng ta gọi là sướng quá khi chúng ta xả được tiểu được đại được ấy chúng ta gọi là chúng ta sướng quá đúng không có đúng không nghĩ lại cho kỹ xem có, có là đúng không không đúng mà thực ra là gì chúng ta bớt khổ chúng ta đang ngồi trên xe nó căng quá khổ quá nó khổ lắm rồi bức bách lắm rồi đấy có phải không bây giờ ta xả được nó đi là ta bớt khổ ta bớt khổ chứ không phải là ta sướng ta bớt khổ đây là bớt khổ tôi vẫn đang khổ chứ chưa phải là sướng đâu vẫn còn đang khổ đấy rồi ngồi lên xe lúc nữa rồi nó lại đầy rồi lại lại khổ nhiều chẳng qua là đang khổ rất khổ mà khổ ít đi thôi bớt khổ tôi gọi là sướng đại chúng ngâm nghĩ kỹ mà xem rồi tất cả các cái cảm thọ khác của chúng ta trong đời đều một loại như vậy cả đấy cái mà chúng ta con người chúng ta nhân loại chúng ta gọi là sướng là hạnh phúc ấy nó thật sự là giả trá nó chỉ là bớt khổ mà thôi chứ không phải là sướng thật đâu vì bớt khổ tôi gọi nó là sướng đấy. một chàng trai vào wow đam mê một cô gái và khi cái lòng đam mê nó khởi dậy và khao khát muốn được gặp cô ấy và khi gặp được cô ấy thì anh cũng bảo sướng quá hạnh phúc quá nhưng mà thật sự anh đâu có biết là ngay khi mà cái anh khao khát đấy, trong lòng nổi dậy cái khao khát ấy, nó bừng cháy đấy lúc ấy là anh đang khổ đấy chứ thưa đại chúng đang rất là khổ cái khổ nó đang thiêu đốt thân tâm của anh ấy không? trong lòng nó thiêu đốt và không yên và nó khổ khi gặp cô ấy thì nó bớt được cái khổ đi cho nên gọi là sướng là hạnh phúc thôi cho nên đức phật lấy những cái ví dụ rất là thực tế để chúng ta thấy được đúng bản chất của cái chúng ta gọi đời này là sướng và đức phật lấy ví dụ giống như những người bị ghẻ bị hủi họ rất là đau khổ, rất ngứa. Nhưng mà họ lại đứng trước đống lửa cháy to thế và họ gãi và họ bảo sướng quá, gãi được sướng quá. À, họ bảo là sướng quá nhưng mà chúng ta phải nhìn kỹ là ông đang ngủi, ông đang ghẻ là ông đang rất khổ chứ. Cái ngứa là hành khổ ông. Chẳng qua ông nhờ tí lửa và cái gãi của ông nó làm cho ông bớt cái ngứa cho nên ông thấy là sướng ông nghĩ là sướng ông cho là sướng thôi nó là bớt cái ngứa cho nên ông gọi là sướng chứ thật ra ông vẫn đang khổ mà thân ông đang bệnh đấy ông đang hủi ông đang ghè đấy đại chúng thấy không chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy thế cho nên đức phật mới nói đời thật nó là khổ nó là khổ đấy thưa đại chúng đang đói cái đói là hành hạ chúng ta rất khổ khổ thống khổ ta được ăn ta bảo sướng quá thực ra ăn chỉ là bớt cái cảm giác khổ của cái đói đi thôi thưa đại chúng nó là như vậy đấy đang rét quá được đắp cái chăn được mặc cái áo bớt cái lạnh đi ta bảo sướng quá thực ra là bớt cái khổ của lạnh đấy chúng ta nhìn cho kỹ mà xem à, đang đau quá tiêm cho mũi thuốc giảm đau người ta bảo sướng thấy dễ chịu không dễ chịu sướng mà thực ra cái đấy có phải là sướng đâu nó chỉ là bớt đau thôi chứ, chứ thân mình bình thường này mới gọi là là mạnh khỏe mới gọi là có thể gọi là sướng đấy chứ đấy, đấy đại chúng đấy, chúng ta thấy không nào thì chúng ta thấy mang cái tấm thân này là khổ mấy ai nghĩ được khi chúng ta sinh ra mang cái thân này là là khổ đâu phải không? sinh ra là mừng sinh nhật phải không đẻ được đứa cháu trai thì cả nhà cả họ mừng đâu biết rằng khi khoác cái thân này vào là chúng ta khoác một một khối khổ trọn đời đấy thưa đại chúng và thỉnh thoảng mà ở chùa thầy leo núi thầy mới thấy <laughs> thầy mới thấy nặng 80 cân thầy mới thấy là khổ rất là khổ mang cái lúc ấy mới thấy cái thân này khổ quá tự nhiên phải vác một cái cục 80 cân này rất là khổ lại chúng thấy không khổ chứ có cái thân này cho nên có mọi chuyện trên đời này đến với nó có thân này là có mọi chuyện trên đời đến với nó và bệnh tật cũng từ nơi thân này mà ra đau đớn ở nơi thân này mở ra mọi cái ham muốn nó thiêu đốt cũng ở cái thân này mà ra nhọc nhằn lao khổ cũng ở cái thân này mà ra người ta đánh mắng chửi bới cũng chửi bới cái thân này mà ra chứ ở đâu chẳng ai mà lại chửi cái hư không này cả có cái mặt mình có cái thân mình ra đời người ta mới mắng người ta mới chửi người ta mới đánh người ta mới làm đủ mọi chuyện vì có cái thân mình cho nên ông lão tưởng nói là ông ấy khổ vì chính ông có cái thân đấy là đúng đấy tức chúng hữu thân thời thọ khổ là như vậy chúng ta phải thấy thực sự là như vậy đấy cho nên nhiều lúc cái thưa đại chúng quả thật thì ai cũng sợ chết thế nhưng mà nhiều lúc mình cũng muốn mình không có thân <laughs> ví dụ leo núi vất vả muốn làm sao mình không có cái thân này hoặc là chúng ta mà đang bị coi như là ừ, giặc nó đuổi ừ, nó truy kích lúc ấy chạy mãi chạy mãi nó đuổi sắp đến nơi ước gì mà cái thân này biến mất <laughs> không có thân này nữa các bạn thế cho nên tại sao mà chúng ta thích có phép tàng hình tàng hình là mất cái thân này đi đấy như vậy cái nhu cầu muốn mất thân không phải là không có chúng ta vẫn vẫn có bây giờ mà thử hỏi là có cái cái thuốc tàng hình uống tàng hình ở đây thầy đảm bảo trong chúng khối người xin thuốc đó được tàng hình đi không có thân này nữa nghe không không ai thấy nó nữa Đấy. nhiều khi mà chúng ta mà mà làm cái gì đấy mà lỗi lầm tai tiếng đi do ra đường bị người ta nhìn người ta xỉa sói chê bai ước gì cái thân này nó biến mất không có cái thân này trên đời nữa nghe không để không phải bị người ta xỉa sói người ta mắng chửi người ta ném đá chết là mất thân nhưng mà chính nhiều lúc chúng ta lại muốn mình không có thân à. trong mơ thầy nói là, làm mơ nhiều lúc bị hổ nó đuổi nó đuổi gần đến nơi nó, nó, mình lấp vào chỗ này nó cũng nhìn thấy lấp bên kia nó cũng nhìn thấy lúc cái lại ước gì mình biến mất cái thân này để nó không nhìn thấy Đấy. Đấy. thế thì như vậy chúng ta thấy chính chúng ta cũng biết cái thân này nó là khổ là họa mà chúng ta nhiều khi cũng thấy nó là họa đấy không phải là giác ngộ thường xuyên nhưng nhiều khi cũng thấy cái thân này thật là là khổ là bất tiện chứ không phải không giấu nó đi đâu không giấu được đấy chúng ta thấy không đó trên cái đầu mối của mọi khổ là từ cái chỗ sinh này đây sinh ra một cái là kéo theo một chuỗi dài đau khổ cho đến tận cuộc cuối cuộc đời thưa đại chúng chúng ta tư duy kỹ về mà xem Đấy, những điều mà Thầy vừa chia sẻ với đại chúng thấy cái chúng ta gọi là sướng, cái chúng ta gọi là khoái lạc là hạnh phúc thật sự là già trá. Nó chỉ là biến thể của cái khổ mà thôi, là cái giảm khổ mà thôi. Chứ thật nó không phải là thật hạnh phúc. Cho nên Thầy mới nói cái hạnh phúc ở đời chỉ là cái hạnh phúc tương đối đấy, hạnh phúc của cái bớt khổ. Và Đức Phật đã phát hiện ra cái này. Ngài muốn tìm cho chúng ta cái hạnh phúc chân thật cho nên tu học Phật là để đạt được đến chân hạnh phúc, cái hạnh phúc mà vắng bóng hoàn toàn của khổ đau, không còn khổ đau. Cho đại chúng, nó như vậy đó. Đại chúng ngẫm nghĩ với Thầy xem, ngẫm thật thấu để mà thấu thật rõ cái đời này nó là khổ, cái sự hiện sinh của chúng ta là khổ thật sự. Mang cái thân này trong đời Phủ du cát bụi này rất là khổ. Dù chúng ta có những lúc là đỉnh vinh quang, có những lúc là được rất nhiều lợi lộc, và có những lúc là thỏa mãn tất cả các cái dục, nhưng rồi nó vẫn là trong khổ mà thôi, thưa đại chúng. Mắt thấy sắc đẹp, ta tưởng là vui, tai nghe tiếng hay, ta tưởng là vui, và Mỗi người mùi hương lưỡi nếm vị ta tưởng là vui nhưng tất cả những cái đó nó đều trôi qua mà phật dạy là gì nó là vô thường biến hoại tất cả mà nó vô thường trong từng niệm từng niệm thưa đại chúng cái sinh lão bệnh tử này á, không phải chỉ là chúng ta sinh ra có ngày sinh tháng đẻ rồi chúng ta già chúng ta bệnh chúng ta chết mà cái sinh lão bệnh tử này chúng ta phải được quán chiếu sâu xa trong thiền là sinh lão bệnh tử ngay trong từng sát na thưa đại chúng từng niệm khởi của chúng ta một bậc hành giả khi tu tập vào chiều sâu thì họ sẽ thấy rằng niệm khởi là khổ rồi ngay trong niệm khởi tức là sinh nó sinh rồi nó trụ nó già nó hoại nó diệt cái niệm trong tâm chúng ta đấy ý niệm nó khởi lên và nó diệt đi cái đấy là khổ người ta thấy khổ đấy thưa đại chúng người ta ta đều thấy là nhọc nhằn cả thưa đại chúng niệm khởi là nhọc nhằn niệm khởi là lao khổ vì nó khởi rồi nó diệt nó lại khởi nó diệt đại chúng thấy không? nó như vậy đấy đi sâu vào như vậy ừ. sinh diệt trong từng niệm của chúng ta trong từng tế bào của chúng ta chúng ta thấm đẫm trong cái khổ đấy đấy thưa đại chúng cái khổ của sinh diệt chi phối tất cả cái vô thường này chi phối tất cả đến tâm niệm của chúng ta cũng vậy chúng ta giống như là một cái một cái, cái quả bóng mà bị ném vào trong biển ấy thưa đại chúng ném vào trong biển và cái biển thì lúc nào nó cũng có sóng sóng to và sóng nhỏ mà không? nhưng chúng ta lầm mê chúng ta ở trong biển lâu quá chúng ta lầm mê sóng lúc nó dâng lên ta bảo là sướng quá và lúc nó chìm xuống ta bảo khổ nhưng thực sự là chúng ta đều trong khổ cả cái sóng là khổ thưa đại chúng sóng là khổ chứ là động là không an đã động là không yên mà không yên là sẽ khổ thưa đại chúng là vậy đó bất an chúng ta phải hiểu sâu nó chỗ này cả cuộc đời cái khối thân tâm của chúng ta gọi là ngũ ẩn thân của chúng ta nằm trong cái dòng biến động như vậy nó rất là vô thường rất là bấp bênh thưa đại chúng cho nên ấy, cái, cái quán chiếu về khổ này người đệ tử phật phải thường xuyên ngay trong cái vui chúng ta phải nhận ra được cái khổ chứ không phải không đâu thưa đại chúng ngay trong cái vui mà ta nhận được cái khổ đấy đấy nó mới trở thành rượu được thưa đại chúng đó. chứ còn chúng ta vì phàm phu không mở cái mắt trí cho nên là không hiểu được chỗ này vui là mê luôn ừ. vui một cái là mê mẩn luôn không biết gì nữa mấy anh nghiện ấy lúc nó nghiện nó say đứ đừ nó cũng mê mẩn luôn nó sướng mà mà nó không biết là nó đang khổ lắm chứ nó đang hủy hoại cái thân tâm nó chứ phải là người trí tỉnh táo mới nhận ra còn cái nghiện anh không nhận ra chúng ta cũng thế chúng ta thật sự là đang trong biển khổ mà mình không nhận ra thưa đại chúng không nhận ra được là mình khổ tại sao đức phật lại phải nói cái chân lý khổ đầu tiên vì khổ là một sự thật chúng ta mở mắt ra là chúng ta thấy phải không? Vâng, chúng ta hóng tai ra là chúng ta nghe thấy rồi thấy ngay chỉ cho chúng ta và Phật muốn cho chúng ta thấm đậm sâu sắc vào để biến từ cái khổ thường mà chúng ta thấy này thành cái khổ diệu, thành cái khổ của bậc thánh. Đấy. Muốn chúng ta như vậy. Đó. Và nó là sự thật. Ngài chỉ cho chúng ta sự thật là câu khổ. câu khổ lắm đấy, không, không, không nhận ra được đấy. Thưa hại chúng. chuỗi ngày cuộc đời chúng ta thật sự là khổ. Có một vài à, các vị họ cũng đi thuyết, họ nói đời vui, mà đời vui thực sự, đấy như Thầy nói đấy. Ừ, họ bảo cứ nói đời này khổ thì ai muốn sống làm gì? Nhưng mà vì nó là sự thật chứ, thật sự đời là khổ. Muốn bảo nó vui nó cũng không vui được đâu những cái người mà cố gắng xây dựng cuộc đời này thành cái vui ảo tưởng ấy, rồi đến ngày vỡ mộng à, lạc quan thái quá vỡ mộng chúng ta là đệ tử phật không có cái lạc quan thái quá mà chúng ta nhìn đúng sự thật thấy đúng bản chất sự thật của nó đấy nhìn sáng suốt thấy đúng cái này là cái học về sau gọi là chính kiến đấy. nhìn cho đúng thấy đúng bản chất của nó thì chúng ta mới có định hướng đúng được mới có hành động đúng được còn người đời họ nhiều khi cứ, cứ bảo nhau lạc quan và lạc quan thái quá, ảo tưởng về cuộc đời và đầy những người sau khi ảo tưởng cuộc đời là vui, là đẹp cuối cùng đều vỡ mộng và những người ấy từ cái cực thái cực này rơi xuống cái thứ thái cực khác còn đau khổ nhiều lần, gấp nhiều lần nữa. Các đại chúng, đó là sự thật. Cho nên một cái khổ này thôi, thưa đại chúng, mà trở thành khổ của Bậc Thánh, phải là Bậc Thánh mới thấm được cái khổ này, mới thấy. Hồi đầu Thầy mới đọc về giáo lý khổ đế, Thầy cũng chưa hiểu được sâu. Sau khi vào tu tập, vào quán chiếu thiền nhật thì mới thấy thật sự Tại sao Đức Phật nói người thấu được khổ đế thôi là người ấy cũng có thể thấu được ba đế còn lại, sẽ thấu được tập đế, thấu được, chứ không phải không. Mình phải đi sâu. Các Phật tử muốn tu học Phật phải thấm đẫm cái khổ đế này phải thường xuyên tư duy quan chiếu nữa chứ không phải chỉ đọc qua tay nghe loáng thoáng này. ở ờ, bát khổ biết thế không có tác dụng mà phải chiêm nghiệm cho nên thầy nói đấy khổ đến khi niệm khởi khi vào thiền rồi ấy, đại chúng sẽ thấy khởi niệm mình đã thấy khổ rồi vào thiền thấy khởi niệm là thấy khổ thấy nhọc nhằn rồi và cũng thấy hơi thở của mình cũng là khổ rồi thưa đại chúng Đấy. nên hơi thở mình cũng đã cảm thấy nhọc nhằn thấy khổ rồi nên cử động cũng sẽ phải là khổ đấy thưa đại chúng thế chúng ta thấy không ta đứng một lúc cái khổ sinh ra ta phải bước đi đi mãi một lúc mỏi chân lại phải đứng lại đứng rồi mỏi lại muốn ngồi xuống ngồi một lúc cũng đây ngồi một lúc cũng khó chịu lại muốn nằm ra nằm mãi một chỗ thì cũng cũng khổ sinh ra lại muốn ngồi dậy. Cho nên chúng ta có thấy là cái khổ nó bùa vây chúng ta suốt cả ngày và cả đời không? Đại chúng thấy không? Có đúng không? Thế cho nên Phật mới gọi là chúng ta đẫm trong cái khổ mà. Thế thì Thầy chỉ nói trong bốn oai nghi của chúng ta thôi, đi, đứng, ngồi và nằm. Nhưng mà cái khổ nó vẫn bám sát chúng ta, bám chặt luôn. Đó. Nó bám chặt đấy ta ngồi một lúc ta mỏi thế là khổ rồi đau mỏi phải đứng dậy đứng mà đứng một lúc cũng không chịu được đứng mãi một chỗ không chịu được lại phải đi cũng là khổ nó đuổi lại phải đi đi đi mãi thì cũng lại mỏi lại khổ lại phải phải dừng không? Ờ, đấy đại chúng thấy cái khổ nó bám chúng ta như vậy thế cho nên chúng ta nói đời này nó khổ thật đấy thưa đại chúng khổ lắm chẳng có gì là sung sướng cả cái chúng ta gọi là sung sướng đúng chỉ là cái bớt khổ thôi. Cho nên chúng ta phải nắm chắc như vậy. Chúng ta là ở trong cái biển khổ này, chúng ta phải tìm cách thoát ly ra khỏi cái biển khổ này, phải thấm nó. Đấy, bát khổ là Đức Phật nói diễn tả cái tổng quan. Còn cái đi vào chiều sâu của nó, Đức Phật nói là nó phải chúng ta phải thấm nó, thấm nó thì mới thấy thật là diệu, Trước khi Thầy Thái Minh xuất ra, Thầy Thái Minh nghiền ngẫm về cái này rất là nhiều, thưa đại chúng. Nghiền ngẫm về cái khổ này của kiếp nhân sinh rất là nhiều. Thấy nó thật là khổ, thấm cái khổ lắm, thưa đại chúng. Lúc ấy mình nhìn thấy thật sự cái khổ hiện diện khắp mọi nơi, hiện diện trên khắp mọi nơi, ờ, khắp mọi nơi. Thế giới thì ngày giờ biến đổi hoại tàn muôn vật muôn cảnh nhân sinh thì cũng thế vào tham dục say mê đắm đuối tối tâm vào rồi già chết nó sồng sộc nó đến không biết đi về đâu lớp lớp người đều như thế lớp lớp người đều như thế đều cam chịu đều cam chịu tất cả đều cam chịu không ai nghĩ cách thoát ra cả lúc cái thầy thấy tại sao khổ thật khổ thế nhỉ mình phải nghĩ cách mình thoát ra chứ và rất may đức phật thích ca là cái người đã thoát ra rồi chỉ ra cho mình con đường để mình thoát rồi tại sao mình không đi tại sao mình không đi ừ, thưa đại chúng cho nên tất cả đại chúng phải nghiền ngẫm cái chân lý khổ này thật sâu, thật nhiều vào, thấm đẫm vào. Mình biến tất cả những cái khổ gì trong đời này mình nhận được, nó trở thành cái khổ sâu sắc để mình giác ngộ. Cho nên nhờ khổ này mà chúng ta giác ngộ, thì khổ này có phải là rượu không ở đại chúng? À. Nhờ khổ này mà chúng ta giác ngộ thì nó là rượu kỳ quá rồi chứ nó là rượu đấy cho nên mới gọi là khổ rượu đế tứ rượu đế trong đó khổ rượu đế nhờ khổ này mà chúng ta mới giác ngộ được nhờ khổ này mà chúng ta mới quyết trí để mà xuất ly ra khỏi ra khỏi thế thì nó là rượu quá nó là, nó là kỳ đặc là tuyệt vời chúng ta phải nghiền ngẫm về cái này vâng mang tấm thân này là khổ lắm rồi chứ đâu phải không mang một tấm thân này lê la suốt một cuộc đời này bầm dập nó bao nhiêu cái cho nên tại sao ta tu tập để đến cái chỗ gọi là vô sinh chẳng bị nghiệp mà sinh ra nữa mang cái thân do nghiệp sinh ra này nó thật là khổ thưa đại chúng cái thân chúng ta là thân nghiệp sinh nó là một khối đau khổ chất chồng trong đấy toàn là nhân duyên khổ hội tụ ở đó thôi vô thường từng sát na nó biến đổi từng sát na ta không làm chủ được nó vì ta không làm chủ được nó đấy là cũng là cái gốc của khổ đấy ta có làm chủ được đâu ta bảo mày đừng già nhưng mà thân nó cứ già ta bảo mày đừng bệnh nhưng nó cứ bệnh đấy mà bảo là không được chết nhé đừng chết nhé phải <laughs> đấy giống như hôm qua thầy nói chùa mình của tuyên cụ mới mất À, cô hiền y tế ngồi cạnh cụ bảo cụ nhé, thôi cụ ờ, đợi sư phụ bao giờ sư phụ ra rừng rồi cụ hãy hãy cụ hãy đi nhá thế cụ bảo ừ ừ nhưng mà cụ có làm chủ được đâu đại chúng Dạ. ừ thì ừ thế chứ chết nó đến là nó đến chứ có và nói xong lúc sau thì cụ tắt thở đấy thưa đại chúng dạ. có làm chủ được cái chết đâu chả làm chủ được đó chân ta không làm chủ ta là khổ ta không làm chủ là ta là kẻ thừa sai là kẻ nô lệ nó lẹ thì phải khổ rồi chúng ta không làm chủ được những cái đấy thưa đại chúng đấy cho nên vô thường nó sinh ra khổ và nó khổ là như vậy đức phật nói vô thường khổ và không tổng về không hết thân này cũng hoại thành không tứ đại ngũ uẩn tan hết thưa đại chúng thấy nó là khổ chứ nhưng ai nghệ sĩ mà vâng, văn nhân gì ngợi ca đời này tươi đẹp như hoa hoa hồng rồi này khác đi chăng nữa nhưng rồi một ngày chính các vị cũng phải chạm chán cái sự khổ các vị cũng phải thốt lên thật đời là khổ chúng ta mới thấy nó là đúng chân thưa đại chúng đấy cái khổ đế này thầy rất mong muốn đại chúng tư duy nó quán chiếu nó thật là sâu sắc nghe không? Đấy. Cho nên Phật mới gọi là diệu là như vậy đấy, diệu đế. Kinh thưa đại chúng, trong giáo lý Phật giáo thì tạm chia cái khổ ra. Đức Phật thì nói tổng quan là tám khổ hoặc là tam khổ, ba cái khổ. Ba cái khổ đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ tức là gì? Bản thân cái thân của chúng ta ra đời này đã là khổ rồi. Bây giờ cái thân chúng ta có mặt ở đời là khổ rồi đấy, thưa đại chúng. Như lúc nãy Thầy phân tích đấy, nghe không? Có thân ra đời nó đã là cái khổ rồi. Tự nhiên mình lại phải khoác cái thân này vào. Tự nhiên lại phải khoác nó vào. Tự nhiên lại phải vác một cái thân mấy chục kilo này. Không? Ừ. Mệt mỏi. Đấy là khổ rồi thế rồi trong cuộc sống của chúng ta nó lại sinh ra vô vàn cái khổ khác trồng chất lên đấy ái biệt ly oán tăng hội cầu bất đắc phải không tất tất tất những cái đấy là cái khổ thêm nữa rồi mà rồi yêu rồi ghét đủ thứ ở trong đời này tranh danh đoạt lợi muôn thứ lừa gạt ác hại nhau đủ thứ những cái khổ đấy nữa trồng lên cái khổ cái thân này gọi là khổ khổ cái khổ chồng lên cái khổ đấy gọi là khổ khổ nguyên cái thân này thôi chưa nói gì cứ để cái thân này ra đời không thôi nó đã là một khối khổ rồi nó đã vô thường nó đã khổ rồi bây giờ lại còn tạo thêm những cái khổ nữa do chính con người chúng ta tạo nên trong cái quan hệ xã hội chúng ta tạo nên vào ờ. trong cái vận động chúng ta tạo nên các cái khổ đấy các đại chúng thấy chiến tranh là do chúng ta gây ra vào chiến tranh do chúng ta gây ra rồi bao nhiêu những cái sự đấy chém giết ác hại trộm cắp ờ, tà dục vân vân là chúng ta gây ra ừ, thù ghét nhau ác hại nhau chúng ta gây ra chúng ta trồng thêm cái khổ nữa thế chân mới gọi là khổ khổ khổ trồng thêm khổ cái khổ thứ hai gọi là hoại khổ hoại khổ là cái sự hoại diệt đem đến đau khổ cho chúng ta. Đấy. Các sự, các vật trong đời này đều đi đến chỗ hoại diệt. Tất cả theo đúng quy luật của nó, sinh trụ dị diệt. Và vâng, dù hạnh phúc của ngày vui đám cưới, vui tưng bừng như vậy rồi thử xem cái hạnh phúc ngày vui đám cưới, mai hết đám cưới là bắt đầu lại buồn. Đó. Ngày Tết sum họp thật là vui, anh em các nơi các chốn về xong hết ba ngày tết lại phải đi lại là khổ lại buồn bố mẹ lại ngồi than thở tựa cửa ngóng trông đại chúng thấy không cái nào cũng bị hoại hết niềm vui cũng bị hoại bị hoại hết đấy cái hoại này ấy, nó sinh ra cái khổ cho chúng ta vì chúng ta đắm luyến vào nó cho nên sinh cho cái khổ cho nên cái này gọi là hoại mà sinh khổ cho nó gọi là hoại khổ thì tất cả các sự các vật đều đi đến chỗ hoại nó sinh ra rồi thì nó phải đi đến chỗ hoại wow. hoại rồi chúng ta dính vào nó là chúng ta khổ yêu nhau gọi là tha thiết lắm nhưng đến ngày không ưa nữa nó bỏ nhau nó lúc ấy hoại rồi là khổ thưa đại chúng ở đời nó vẫn thế thưa đại chúng đầy dậy đầy dậy những cái chuyện như vậy cái thứ ba là hành khổ hành tức là chính cái sự vận hành của nó thưa đại chúng ngay trong sự vận hành của thân tâm này ngay trong sự vận hành của vạn sự vạn vật chúng ta cũng chất chứa cái khổ ở đó cái biến đổi nó làm chúng ta khổ cái khổ của biến đổi gọi là hành tâm tư chúng ta suy nghĩ lúc nãy thầy nói khởi niệm đấy cũng là khổ ờ, cho nên hành của chúng ta hành vi của chúng ta cũng là khổ chứ không phải không tôi đại chúng nên khi mà nói thầy nói này để dễ nhận lúc mình mệt rồi mình bảo dơ cái chân lên mệt lắm không muốn dơ chân nữa. dơ cái tay lên không dơ nữa mệt lắm lúc mệt rồi đến dơ tay cũng, cũng là dơ tay cũng là hành đấy thưa đại chúng lúc cái bảo thở cũng còn không muốn thở nó, như ai mà mắc vào covid này này thở là sợ lắm thưa đại chúng thở là nó rát nó đau nó tức họ cũng khổ lắm chứ đấy thưa đại chúng đấy chúng ta mới thấy hành đấy nhưng cái hành vận hành cũng sinh ra khổ cho chúng ta ừ. sinh ra khổ chúng ta ừ. chúng ta ngồi trên xe xe nó chạy đường dài nó sóc nó ổ gà nó quẹo trái quẹo phải cũng là cho chúng ta khổ đấy là đang trên đường đang hành đấy để hiểu rõ đấy cái gọi là hành khổ cái biến đổi cái vận hành sinh ra khổ cho chúng ta và khi sự Phật chấm dứt hoại diệt sinh ra khổ cho chúng ta khi nó sinh thì đã đem khổ chúng ta gọi cái khổ chồng khổ rồi đấy đấy thế cho nhà Phật chia như vậy để chúng ta hiểu hiểu sâu thêm về cái nghĩa của cái khổ này hôm nay thầy nói nhiều về cái khổ để đại chúng phải thấm không thì chúng ta bị rất nhiều những các lý thuyết ở ngoài đời nhiều tất cả những các cái, cái trường phái ngoài đời họ dụ dỗ chúng ta họ họ theo hoa theo dệt cho cuộc đời chứ cho nó nghĩ là đẹp là hay lắm để chúng ta quên đi mất cái thực tại phũ phàng là đời này nó là khổ để chúng ta tìm con đường thoát khổ thưa đại chúng cuộc đời nó mê hoặc chúng ta dữ lắm Đấy. bây giờ thầy mới nói thế này mà nói luôn đó nếu đời bản chất của sự sống là vui là sung sướng hạnh phúc thì chẳng cần phải ca múa nhạc hát các trò vui làm gì chả cần phải có công viên vui chơi giải trí gì cả nếu sẵn cuộc đời sinh ra là nó vui vẻ rồi thì tội gì còn phải có những trò vui phải không? có những trò vui đấy chứng tỏ gì đời là khổ cho nên anh phải tìm cách vui tại chúng ta ta nhìn một cách khác là thấy cũng giống như là anh đi kiếm ăn thì biết là anh phải đói rồi anh không đói mình các đại chúng thấy cái mấy cái con hổ nó no chả bao giờ đi kiếm ăn khi nó đi kiếm ăn thì biết là nó đang đói thế đời chúng ta mà phải bày ra các trò vui các hí trường các ờ, kịch trường rồi các công viên vui chơi giải trí các trò chơi là gì vì chúng ta biết nó là khổ ờ, bản chất đời là khổ cho nên mới phải bày ra các trò vui đúng không đại chúng ta nhìn kỹ nó là như thế chứ là nếu mà đời này vui sẵn rồi thì chẳng cần nó đã sẵn vui vẻ sẵn hạnh phúc hoan lạc ở đây rồi thì cha cần phải đi đâu cả ừ. nhưng vì nó khổ nó khổ cho nó mới đi tìm họ đi tìm những cái đấy họ nghĩ là vui nhưng thật sự nó là vui giả trá thưa đại chúng đấy chúng ta phải tư duy thật kỹ thầy muốn rằng á, sau cái bài giảng này tất cả tăng ni phật tử thấm được cái này chúng ta cái mắt chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng phải thấy ra khổ thì chúng ta mới có ý thức về sự tu tập được. Chúng ta mới muốn yêu, yêu quý Pháp để tu tập được. Và chúng ta mới muốn ra khỏi cái biển khổ này thật, thưa đại chúng. Còn nếu chúng ta chưa thấy được khổ, chúng ta còn muốn ở đây, ờ, chúng ta còn muốn chìm trong cái biển mặn mòi này, chúng ta còn muốn trong đấy. Phải ý thức được nó, thưa đại chúng. Người đã ý thức được rồi thì người ta sẽ cảnh giác, người ta sẽ tỉnh giác, người ta tìm mọi cách để thoát ra giống như người ở trong tù khi trại giam người ta đóng cửa rồi biết là mình trong tù rồi là luôn luôn tìm cách để thoát ra ờ, thế còn cho vào trong tù lại cứ nghĩ là mình được đi vào trong resort vui chơi <laughs> vui vẻ thì cứ ở trong đấy thôi à, lại nghĩ là trong tù là vui mà đấy thoải mái không muốn đi đâu thì thôi rồi ừ, cho nên đức phật nêu cái chân lý khổ trước để tất cả chúng ta phải thấy ờ, nhìn gương mặt của tất cả ở đây đại chúng thầy đảm bảo ai cũng thế hẳn cái khổ lên trên gương mặt hết đấy khổ chứ nhưng bây giờ chúng ta phải nhân cái khổ này chúng ta đào thật sâu vào thấm thật đẫm vào để chúng ta thấm nó rồi chúng ta mới canh cánh trong lòng tìm cách thoát cái khổ này mới tìm con đường đạo thôi đại chúng thái tử tất đạt đa là như vậy đấy như vậy đấy Đó. Đấy là cái khổ đế. Nhưng Thầy mong là khổ đế này đại chúng thật là thấm. Cái chân lý thứ hai trong tứ thánh đế Đức Phật dạy đó là tập đế. Tập đế, tập là tích tập, là tích tập, nó là nguyên nhân để sinh ra khổ, là hội tụ là tích tập và nó cũng là nguyên nhân. Thì ở đây á, cái nguyên nhân dẫn đến đau khổ là gì? Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta đó là vô minh và ái dục. Ái dục là ái gì? Tham đắm, bám víu vào cái này, cái kia, bám víu vào ngũ dục, lục trần này. Vô minh là vô minh cái gì? Vô minh là chấp thủ về cái ta, cái của ta, chấp thủ về tôi, về tôi, cái của tôi, bám chấp vào nó, cho rằng có một cái tôi, cái ta thật. Đấy là cái vô minh đấy. Vô minh và ái dục là gốc sâu xa để sinh ra cái quả khổ cho chúng ta ở đời này. Trong 12 nhân duyên, thì vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sách chính là cái thân tâm của chúng ta ở trong bào thai đấy. Danh sắc thì xuất hiện lục nhập là có sáu căn này. Lục nhập thì sinh ra xúc, có tiếp xúc khi sinh ra đời là tiếp xúc với trần cảnh. Xúc rồi thì sinh ra cảm thọ, cảm thọ rồi bắt đầu ái và thủ sinh ra thủ đấy và ái hôm trước thầy nói là cái mắt xích mà yếu trong cái chỗ này chúng ta có thể chặt ở cái chỗ này thế cho nói cái nguyên nhân trực tiếp thực tế trước mắt thì đó là ái còn sâu xa là vô minh mà nhưng vô minh chúng ta không phải dễ đoạn cho nên chúng ta phải đoạn cái ái này cho nên đoạn dục khử ái là chỗ này là người tu đạo thưa đại chúng cho nên giáo lý đức phật dạy chúng ta cũng thế tất cả phải tập dần từ đa dục chúng ta nhiều ham muốn lắm lắm bắt đầu biết tu phải bớt dần đi bớt những cái ham cái muốn của của năm căn sáu căn này ta phải bớt đi gọi là thiểu dục thiểu dục mà muốn thiểu dục thì ta phải có cái tâm biết chi túc từ thiểu dục chi túc rồi chúng ta phải đi đến cái chỗ đoạn dục à, hiểu rồi ta dần dần ta đoạn trừ đoạn dục không phải là chết thưa đại chúng <laughs> các bậc thánh tăng họ cũng đoạn dục họ có chết đâu Đấy. Ờ, chúng ta chỉ là trừ cái lòng ham muốn về ngũ dục lục trần này thôi không phải là chết đâu thưa đại chúng không phải chết Đấy. Ờ, chúng ta vẫn sống nhưng mà chúng ta không có tham không bị ai luyến không bị ai luyến đó. Thì ở đây Đức Phật chỉ rất rõ cái tập đế, không? tập đế, tập diệu đế này, nó chính là vô minh và ái dục mà thực tế nhất là ái dục của chúng ta. Đó. Chính cái tham ái này nó, nó khiến chúng ta tạo nghiệp và nghiệp lại dẫn chúng ta đi luân hồi. Đấy. Tham mà không được thì sân, đấy tham sân nó cũng như thế đó tham không được ham muốn không được thì sinh sân bất tọa ý là sinh sân tham ái cái ái là sợi dây trói buộc chúng ta vào các cái trần các trần này ấy, nó sinh ra cho chúng ta những cái ham muốn chúng ta cứ tham đấy thưa đại chúng thế mà nói cái vô minh ấy, thì hôm qua Đức Phật dạy đấy, vô minh cũng là không thấu rõ tứ đế. Còn vô minh cũng lại có nghĩa là gì? Là không thấy được rõ bản chất của, của sự vật hiện tượng, không thấu được. Sự vật hiện tượng, bản chất của nó là, là duyên hợp, giả tạo. Bản chất của nó là vô thường, là luôn luôn biến đổi, là thành trụ, hoại không. Nó như thế, nhưng ta không biết nó là duyên hợp cho nên nó không có cái gì là chủ thể là bản ngã cả ta không biết nên ngay chính cái thân này thưa đại chúng cái thân của chúng ta đúng thật là thân duyên hợp ngay từ ban đầu là tinh cha huyết mẹ nói ra là tinh cha trứng mẹ là hai cái hợp tố ban đầu rồi sau đó là chúng ta ở trong thai mẹ ta uống máu mẹ ta hút máu mẹ mà ta đắp vào thành cái bào thai của mình cái thân này ra đời thì ta đắp cơm đắp gạo thực ra toàn là duyên hợp vay mượn thôi chứ xét cho kỹ cho cùng cái thân này là thân vay mượn duyên hợp chứ có thật cái gì là mình đâu tìm cho kỹ cái thân này là duyên hợp nó không có cái gì là tôi ở đây cả không có gì là tôi tư duy kỹ tôi là gì không thấy nó đúng là một tổ hợp giống như cái xe đạp mình nhìn mình nói là cái xe đạp nhưng mà hỏi thật sự cái gì là cái xe đạp thì không biết chỉ vào cái xích thì bảo đây xích là xe đạp phải không không phải xích là xích chỉ vào cái yên thì đây là cái yên chỉ vào cái bánh thì đây là cái bánh chỉ vào ghi đông thì đây là ghi đông không có cái gì gọi là cái xe đạp ở, ở đây cả và vâng. cái xe đạp được kết hợp toàn là những cái không phải xe đạp gom vào tôi gọi nó là xe đạp thôi chứ như vậy cái xe đạp chỉ là một cái danh từ tổ hợp nó được làm bằng những cái không phải xe đạp đúng không lốp không phải xích không phải là xe đạp ghi đông không phải đũa không phải là xe đạp ừ. ờ, tất cả những cái không phải xe đạp tôi, tôi gom nó lại tôi gọi cái đấy những cái gom đấy là cái xe đạp <laughs> thế thôi chứ thật là không có cái gì là xe đạp ừ. con người chúng ta cũng thế ví dụ như là ông thành chẳng hạn ông thành là gì cũng là hợp thể của đầu mắt tứ chi đầu mắt và thân mình hợp lại gọi cái là ông đặt cho cái hợp thể đấy là ông thành chứ thật ra ông thành là cái gì chúng ta chả thấy ông thành là cái gì cả đó nhưng mà chúng ta thì cứ lầm chúng ta nghĩ là có một cái con người thật ở nơi cái thân thân tâm này cứ nghĩ là có thật đấy cái này gọi là mê lầm thưa đại chúng Đức Phật gọi là mê lầm mà cái đấy là vô minh đấy. Chúng ta cứ nghĩ là có thật đấy. đấy mà cả nhân loại này đều mê thế chứ không phải chỉ riêng mình đâu thưa đại chúng. Nếu không gặp Phật thì chúng ta cũng mê như ai à? Chúng ta đều nghĩ là có tôi chứ. Không có tôi thì ai nói, ai cười, ai làm đấy. Mà vẫn nghĩ là có tôi. Và tất cả các tôn giáo khác trên thế giới đều nghĩ có cái tôi, đều chấp có cái tôi này hết. Thế cho nên chúng ta ở trong Đạo Phật ta mới nói các tôn giáo khác là tà giáo, là ngoại giáo, họ tà kiến. Chính kiến là phải biết rõ không có cái tội. Tất cả là duyên hợp, đấy là chính kiến. Đấy, chúng ta thấy nó khó đấy. nhưng mà làm sao để mà giác ngộ điều này rồi lại còn chứng được cái điều này nữa hiểu được nó hiểu là một cái phần giác ngộ là tiểu giác rồi chứng được nó mới thật là là đại giác chứng chứng được cái không tôi này cái không có tôi này thưa đại chúng khó lắm đấy Đó. bao giờ mà chứng được cái không tôi này thì lúc ấy mới thật là niết bàn cái không tôi gọi là vô ngã vô ngã là không có tôi bao giờ chúng ta chứng được ta thề nhập được nhận rõ ràng là ô thật không có tôi nghe không đấy thưa đại chúng có đấy nhưng mà chúng ta mê lắm ờ, gọi là chữ vô minh tức là lầm lầm lầm lầm lắm thật sự là chính mình cũng lầm mình cũng cứ nghĩ là có mình chưa nhưng hóa ra té ra là không có mình thật thưa đại chúng ừ. một con người đi đi lại lại trên đời này thì nghĩ là có con người nhưng đến lúc mà họ thở hắt ra rồi không làm gì nữa bắt đầu mấy hôm sau thân xác dã rời hết em ô thế đúng là mấy lúc ấy mới ngộ ra là không có người nói là sinh không tử lại hoàn không đấy là nói nhận thức như thế thì vẫn chưa phải là sâu mà với nhà phật phải ngay khi chúng ta còn đang sinh thế này này đang sống thế này mà phải nhận diện ra được là không có ta thật sự là không có ta ta chỉ là một tổ hợp vận hành thôi của của danh và sắc vận hành thôi, thưa đại chúng. Sắc là cái thân tứ đại này, danh là bốn cái uẩn còn lại. Đấy, chỉ là những cái đấy tổ hợp rồi nó vận hành thôi. Chúng ta phải thấu. Cái này là đại chúng phải tư duy đó. Tư duy mới thấu được. Vì chúng ta lầm mê là có cái tôi này, từ cái lầm mê có cái tôi này cho nên nó mới sinh ra những cái ham muốn của tôi đó cho nên gốc của nó là từ cái vô minh này sinh ra cái đeo bám của tôi cái dính mắc của tôi cái ái luyến của tôi tôi ái luyến với sự vật với hiện tượng và tôi khổ cho nên khi mà giác ngộ không có tôi thì tự nhiên mọi cái khổ nó tan hết thưa đại chúng không ai khổ không có tôi thì khổ chả bám vào đâu vì có tôi cho nên tôi khổ ừ, thưa đại chúng vì có tôi thì, thì khổ là khổ của tôi ừ. không tôi thì chả biết khổ nó chả bám vào đâu cả đấy thưa đại chúng đấy đấy là cái chân lý thứ hai nha đức phật chỉ dạy cho chúng ta cái đế thứ hai là tập đế là nguyên nhân của khổ nguyên nhân sinh ra mọi cái khổ đó là cái này là vô minh và ái dục thưa đại chúng nha yeah. ở đây thì thầy rất chú trọng cái cái đế thứ nhất là cái khổ đế đại chúng phải quán chiếu thật kỹ và đi thật sâu vào cái đấy những cái sau này thì chúng ta sẽ có thời gian đi kỹ sau ừ, thời gian thì nó không có nhiều Đó. nhưng mà thầy cái này thầy giảng này vẫn là lược thôi ừ. cái đế thứ hai là tập đế chúng ta biết là vô minh và ái dục còn để tu tập nó là cả vấn đề chân lý thứ ba cái sự thật thứ ba là diệt đế diệt thánh đế diệt diệu đế diệt chân đế diệt là gì cái chữ diệt này là diệt là giết chết ấy nó diệt hết là không còn gọi là diệt diệt giặc tức là giết giặc không còn giặc nghe không? thế thì cái chữ diệt đế là gì cái chữ diệt đế đây Đức Phật dạy đó là sự thật về diệt hết khổ. Cái đầu tiên Ngài nói rằng chúng ta khổ, chúng ta thật là khổ. Nhưng đến cái thứ ba này, Ngài lại nói rằng đúng chúng ta khổ thật đấy, nhưng tôi nói cho các ông biết rằng các ông còn có một cái dứt hết khổ sẽ hết khổ đấy chứ không phải là khổ là khổ mãi đâu khổ là khổ không ra khỏi đâu đấy. mà tôi khẳng định với các ông là các ông sẽ ra khỏi khổ và có cái chỗ hết khổ luôn biển khổ nó mênh mông thật đấy nhưng tôi đảm bảo với các ông là có một chỗ để các ông nhảy lên một cái là ông hết khổ không dính dáng gì đến cái biển khổ này cả chúng ta khi ngài nói đến khổ đế thì lại sợ chúng ta bi quan nghĩ là khổ thế này thì làm sao bây giờ không thoát đâu được nhưng đây đến chỗ này ngài mới chỉ ra ờ, ngài nói rằng yên tâm đi có một cái chỗ hết khổ đấy diệt hết khổ một chỗ đấy là thật tôi lấy thân tôi là chứng minh chính tôi đã đạt được cái chỗ diệt hết các khổ rồi đấy, tôi là nhân chứng Nghe không? phật nói thế tôi là nhân chứng chính tôi đây này tôi diệt hết các khổ tôi không còn một chút khổ nào cả thưa với lại tất cả các nhân giả các ông ngài nói như vậy là diệt đế đây là sự thật là chân lý mà minh chứng hùng hồn là chính đức thế tôn chính ngài là người chứng minh ngài Đó. Đấy. cái diệt đế này còn gọi một tên nữa gọi là niết bàn niết bàn cái từ niết bàn nó nhiều nghĩa lắm thưa đại chúng như hôm trước thầy nói đấy nghe pháp niết bàn nó là ở, à, tạ, ở niết bàn là vắng bóng của tất cả mọi khổ đau các khổ đau đã diệt tận các phiền não diệt hết sạch sẽ ở đó không còn ở đó không còn một chút khổ đau nào cả mà không còn một chút khổ đau nào cả thì nó gọi là cái gì thưa đại chúng là niết bàn như vậy chúng ta biết rồi nó không khổ đau là được cái gì thôi thì lúc ấy ta gọi là hạnh phúc hay là chân hạnh phúc hay là hạnh phúc tuyệt đối gì cũng được nhưng mà chỉ biết là lúc ấy không còn một chút khổ đau nào cả không còn nhăn còn nhó còn phiền còn não gì cả Đấy. kể cả cái gọi là cái chúng ta gọi là cái hạnh phúc mà chúng ta nói đấy trong đấy cũng vắng bóng luôn cái hạnh phúc trần gian này này lúc đấy thầy nói cái hạnh phúc trần gian chúng ta gọi là hạnh phúc trần gian thực sự nó vẫn là khổ cái sướng của trần gian mình bản chất nó vẫn là khổ thì ở cái nơi diệt đế này cái niết bàn này nó không có cả những cái thứ hạnh phúc kiểu ấy nó không có cái sướng kiểu ấy đâu nó không có cái kiểu sướng mà trần gian chúng ta gọi đâu không biết gọi nó là cái gì chỉ biết là không có một chút cái gì gọi là khổ đau hết vắng bóng hết đấy thì thưa đại chúng cái đấy gọi là niết bàn mà Đức Phật là hiện thân của Niết Bàn. Thôi ta gọi là chân hạnh phúc, ta đã gọi là an lạc tuyệt đối, là gì gì đó, là vĩnh hằng chân phúc, gì gì đó cũng được. Chúng chỉ là gọi thôi, mình chưa đạt thì mình chỉ theo sách mà gọi thế thôi, thưa đại chúng. Nhá. Cái chỗ đấy là tuyệt đối an lạc vĩnh hằng, không có phải lo lắng sợ hãi gì cả. Chứ còn cái hạnh phúc trần gian này chúng ta thấy, đại chúng thấy không? Nó là chất chứa lo lắng, sợ hãi, đau khổ. Chuẩn bị lên chức, khi công bố nhậm chức hạnh phúc, sướng nha, liên hoan, xong một cái bắt đầu sợ, lại lo làm sao để giữ được cái chức này, giữ được cái ghế này. Nghe không? Đấy, đại chúng thấy không? À, thế gian nó thế. Cứ sướng cái là gọi là sướng, xong là cái khổ đến liền cưới được vợ ngày cưới tưởng là vui nhất hạnh phúc trên đời xong cái là ngày mai bắt đầu lo rồi bắt đầu lo chuyện cơm áo gạo tiền sinh con đẻ cái là khổ rồi đời nó là thế rồi còn ở cái, cái chỗ diệt đế cái niết bàn này là nó tuyệt đối nó vắng bóng hết tất cả những cái đấy không có một chút bóng dáng của đau khổ không có đấy đặc biệt như vậy rồi Thưa đại chúng, cái chân lý thứ tư, chân lý thứ tư gọi là đạo đế, đạo diệu đế, đạo thánh đế, đạo đế, tức là con đường để đi đến Niết Bàn. Đạo là con đường để đi đến cái chỗ diệt hết khổ, là phương pháp, là cách thức để đi đến chỗ diệt hết khổ đau. Đây gọi là đạo đế cái chữ đạo thì nghĩa nó là con đường Đó, là con đường đến thưa đại chúng là quý đạo là con đường nhưng ở đây hay cũng gọi là phương pháp đạo này là con đường là phương pháp để đi đến chỗ diệt hết đau khổ thưa đại chúng hay đi đến niết bàn thì đức phật nói trong kinh chuyển pháp luân đức phật nói thế này này các tỳ kheo đây là những phương pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy các con phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập, truyền bá rộng rãi để chính Pháp được trường tồn. Vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là đạo đế, vào, không? Đấy, là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, bát thánh đạo Đó. bát thánh đạo và trọng tâm ở đây là bát thánh đạo thì trong phần này đức phật nói đến tám con đường để đưa chúng ta đi đến niết bàn tám phương pháp chứ không phải đưa chúng ta đi đến niết bàn gọi là bát thánh đạo hoặc là bát chính đạo thánh hoặc là chính cũng được. Vì con đường này để dẫn chúng ta đến bậc thánh, con đường này là con đường chân chính, không sai lệch, không tà, không ngụy cho nên gọi là chính. Thì con đường bát chính đạo, bát thánh đạo là gì? Thứ nhất là chính tri kiến. À, đấy, chính tri kiến là hiểu biết chân chính nhận thức một cách chân chính đúng đắn gọi là chính tri kiến lúc đấy thầy có nói về các pháp là vô thường là duyên hợp không có tôi vô ngã đấy là chính tri kiến là nhân quả là chính tri kiến là nghiệp báo là chính tri kiến thưa đại chúng đấy những cái đấy là tri kiến chân chính mọi việc đều có nhân và có duyên để tạo thành quả, đấy là chính tri kiến. Cái thứ nhất là chính tri kiến. Chúng ta phải lấy con mắt chính chi chính kiến này để mà xem xét mọi sự vật hiện tượng. Cái thứ hai là chính tư duy. Chính tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn trên cơ sở của cái chính kiến này. Từ cái nhận thức ban đầu chính kiến này, chúng ta phải tư duy đúng đắn. Có nhiều cái tư duy sai lầm, ờ, nhưng chúng ta tư duy làm sao cho nó đúng, đúng phương pháp. Đúng phương pháp. Cái thứ ba là chính ngữ, là lời nói chân chính, từ tư duy rồi xuống ngôn ngữ vào. Có tư duy chân chính mới có thể nói chân chính được. Yeah. Dạ chúng ta nói lời nói chân chính, lợi ích, không nói những cái lời ác, lời tổn hại. Cái thứ tư là chính nghiệp. Đấy. Ờ, chính nghiệp. Chính nghiệp tức là tạo cái nghiệp chân chính. À, chúng ta có ba cái nghiệp ở nơi thân tâm này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì thân khẩu ý phải chính ừ. giống như bên khổng giáo người ta gọi là chính gọi là chính thì chính tâm để tu thân đó. từ cái tâm chính mà khiến cho cái thân chúng ta nó ngay chính hành vi của chúng ta nó ngay chính lời nói ngay chính ba nghiệp ngay chính rồi tiếp theo cái thứ năm là chính mạng chính mạng là nuôi sống mạng sống của mình này chân chính gọi là chính mạng nuôi sống cái thân này chân chính không bằng những cái nghề nghiệp ác nghề nghiệp tà à, đấy ví dụ ở đây thầy nói ví dụ là là là cái nghề mại dâm đấy là tà họ cũng có những vị đi kiếm tiền mà cái nghề đó là tà mạng đấy à, rồi là buôn bán thuốc phiện đấy là tà mạng để nuôi sống đấy là tà rồi còn nhiều việc lắm thưa đại chúng nuôi sống cái thân này bằng những việc ác là tà mạng thứ sáu là chính tinh tấn chính tinh tấn là nỗ lực đúng đắn không? Vâng. À, tinh tấn cũng có chính có tà ví dụ tinh tấn đi ăn cắp <laughs> vâng, thưa đại chúng rất là chăm chỉ chịu khó lắm liên cấp đấy là tà tinh tấn đấy à, <laughs> hiểu không tà đấy cái tinh tấn mà sai rồi mục đích sai rồi chăm chỉ đi chơi lắm thì thôi rồi <laughs> chăm chỉ bỏ học lắm chăm bỏ học chăm chăm bỏ học <laughs> chúng đi chơi thế là tà tinh tấn chăm cái, cái chữ nghĩa tinh tấn là chăm chỉ siêng năng đấy. cái đấy là tà sai mất rồi đấy, chứ đâu phải chính tinh tấn cái thứ bảy là chính niệm. Nghe Chính niệm là suy nghĩ, nhớ nghĩ đúng đắn. Mà ở đây cụ thể nhất chính niệm là chính là tứ niệm xứ đấy. Cái pháp môn tứ niệm xứ là chính niệm đấy. Cụ thể nhất là chúng ta nhớ nghĩ về những điều thiện, điều ngay chính. Đó. Thứ tám là chính định. Nghe không? Chính định. Cái này thì chúng ta nói lý thuyết chứ còn phải tu tập mới vào thế nào là chính định và biết thế nào là tà định đó thì tám cái này tám cái này gọi là bát chính đạo tám cái này là con đường dẫn chúng ta đạt được niết bàn hết khổ đau tám cái này thì tạm phân ra về giới và định và tuệ cái chính kiến chính tư duy nó được xếp vào là tuệ tuệ học tam vô lợi học là giới định và tuệ thì chính kiến chính tư duy xếp vào tuệ học chính ngữ chính nghiệp chính mạng thuộc về giới học cái đấy là giới đấy chính ngữ mà chính nghiệp chính mạng là giới chính niệm chính tinh tấn chính định là thuộc về định đấy như vậy là tám cái chính này cũng chính là giới định và tuệ là tam vô lậu học của chúng ta tu học Phật Pháp tất cả đều không ai ra ngoài tam vô lộ học này là giới định và tuệ, thưa đại chúng. Giới định và tuệ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, sau khi mà Đức Thế Tôn nêu rõ cho năm anh em ông Kiều Trần Như về tứ thánh đế như thế này, à, đấy đầy đủ rồi, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì Ngài nói, này các tỷ kheo, mỗi hành giả cần phải thấu hiểu thực tại khổ đau do ham thích luyến ái dục vọng mà dẫn đến luân hồi, sinh tử. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe, biết, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ, thấy biết đúng như sự thật, nên thấu rõ bản chất mọi sự vật. Này các tỳ kheo, mỗi hành giả cần phải trừ diệt hoàn toàn gốc rễ dẫn đến khổ đau. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe biết, nay ta đã khám phá và có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ. Trong kinh ờ, Nguyên thì gọi là nhãn sinh và minh sinh đấy. Thấy biết đúng như thật nên thấu rõ bản chất của mọi sự vật. Này các tỳ kheo, mỗi hành giả cần phải tu tập trọn vẹn con đường dẫn đến Niết Bàn, chính là bát chính đạo vừa rồi đó. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe biết, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấy biết đúng đắn như sự thật nên thấu rõ bản chất mọi sự vật. Đức Phật sau khi thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như về tứ đế xong Ngài nói, tứ đế này, bốn cái sự thật này, và trước đây ta cũng không hiểu, không biết. Nay chính ta đã thấu hiểu, ta đã tu tập và ta đã chứng đạt nó thấy biết một cách rõ ràng nó rồi. và Chính ta là người trải qua cái đấy rồi. Các ông không phải lo, chính ta trải qua rồi. Ừ. Như vậy, này các tỳ kheo, chỉ khi nào thấy biết đúng như sự thật về bốn chân lý cao quý, vi diệu của cuộc đời dưới ba sắc thái, gồm 12 khía cạnh, đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ, thì khi ấy Như Lai mới xác nhận với thế gian, gồm chư thiên, ma vương, Phạm Thiên, giữa các đoàn thể Sa môn, Bà la môn, giữa loài trời, loài người rằng Như Lai đã chứng vô thượng chính đẳng chính giác. Tâm Như Lai đã giải thoát và an tịnh tuyệt đối. Đời sống này là đời sống cuối cùng, Như Lai không còn bị tái sinh luân hồi, sinh tử nữa. Đức Phật cũng khẳng định với năm anh em ông Kiều Trần Như và với tất cả nhân thiên rằng chỉ khi nào bốn cái chân lý này ngài thấu suốt và ngài đạt được viên mãn như vậy rồi đấy thì ngài mới xác nhận rằng ngài là chứng là vô thượng chính đẳng chính giác chứ còn bốn cái sự thật này mà ngài chưa thấu đạt nó thì ngài không tuyên bố ngài là vô thượng chính đẳng chính giác đấy thì đại chúng thấy cái tứ đế này nó quan trọng như thế nào mà đức phật nói chính các đức như lai gọi là chính đẳng giác là chính đẳng giác về cái gì? Là chính đẳng giác về tứ thánh đế này. Đấy, tứ thánh đế nó quan trọng đến như vậy. Và khi mà Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp như vậy thì tất cả thiên nhân, mọi người đều rất hoan hỷ. Không? Trong Kinh nói rằng là các cõi trời giải hoa, vân vân cúng dường, rất nhiều thứ. Đó, thì thưa đại chúng, đấy thì hôm nay là Thầy nói, nói đầy đủ về tứ thánh đế ở đại chúng mới thấy tại sao mà Anan và chúng Tăng nói rằng bậc chân nhân khi mà liễu ngộ tứ thánh đế này thì các ngài tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian là lời suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc. Nó thổi đến với tất cả chúng ta. Nhưng mà khi người đã thấu đạt cái này rồi, thấu và đạt thì tất cả những cái đấy không dính dáng gì, không làm lay động được bậc chân nhân này, bậc chân nhân đã liễu ngộ bốn thánh đế này, không thể làm lay động. Các ngài vững hơn trụ đá chứ không không, tức là bất động, nó gọi là bất động trước tất cả, như như và bất động. Thế cho nên tăng bảo là như vậy đấy, đệ tử của Phật và thanh văn đệ tử thanh văn Phật chứng đạt liễu ngộ tứ thánh đế là bậc tự tại bất động trước tất cả sóng gió của cuộc đời mới là chỗ dựa được thưa đại chúng cho nhân thiên nhân cho đến thiên đều còn dao động trước tám gió này đều dao động hết nhưng mà bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế thì không còn dao động tự tại bất động không còn sợ hãi nữa gọi là vô ý không sợ hãi nữa thì đại chúng thấy bậc chân nhân như thế có quý không rất quý và vâng. xứng đáng là châu báu và vâng, xứng đáng là châu báu thì mong rằng là đại chúng khi nghe cái phần này hiểu sâu về tứ thánh đế đặc biệt là khổ đế tại sao thầy nói khổ đế vì nó rất thực tế với chúng ta nó ngay cuộc đời này và vâng, còn tập đế diệt đế đạo đế cái đấy nó còn sau này còn xa chúng ta phải thâm nhập được khổ đế này thưa đại chúng nhé này chúng thâm nhập nó, thấm đẫm nó, sâu sắc về nó thì chúng ta mới tiến bước được tiếp. Không thấu được khổ đế, chúng ta không tiến đạo được đâu, không tiến đạo được. Cho nên Thầy rất mong, tại sao Thầy để hôm qua nói về khổ đế, hôm nay cũng nói về khổ đế, để mong đại chúng hiểu nó, thâm nhập nó. Không những hiểu mà còn phải thâm nhập và sống được với nó. Đấy, cái đấy mới là cái điều mà, mà quan trọng của người đệ tử tu học Phật phải rõ cái này thì thầy chúc đại chúng à, tinh tấn tu học